Hello, xin chào anh em và hôm nay à, sẽ là một cái trận uh, solo squad đây là cái chế độ FPP hồi lâu ngày không được gặp lại anh em rồi hôm nay làm lại một cái video để solo squad với anh em uh, mình đang solo squad ở đây là cái uh, gì nhỉ đây là map này là map uh, à, săn hốc yeah. Dạ, mình sẽ chạy mình sẽ chạy ở map sàn hốc cho anh em xem map sàn hốc map sàn hốc map sàn hốc trên này bên ngoài ngoài này đi sống lâu một tí uhm. hay vậy Ôi, có ca 80 này rồi lấy cái xe này nó chạy nào chạy lần nữa cơ good thing, good thing, good 你娘。 vời vâng, đơn giản thế nhở ok các bạn kịch tính vết đấy nãy mình sấy cái cái cái cái, cái, cái ba cây nó chạy kìa sấy hơi khó sao sao mình bắn snip dạo này nó bị yếu thế nhở máy con vẫn đạt được top một này ok hẹn gặp lại các bạn video lần sau bye bye các bạn nhé bye bye chúc các bạn một ngày tuyệt vời